Thưa quý vị, nếu như những trận đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia vốn chỉ diễn ra với một số lượng nhất định hàng năm được coi là chất xúc tác để nuôi dưỡng tình yêu bóng đá của người hâm mộ trên khắp cả nước thì chính những trận đấu tại V-League diễn ra hàng tuần mới là điều trở nên thân thuộc và gắn bó và góp phần để có thể nuôi dưỡng tình yêu đó. Và ngày hôm nay sau hơn 3 tháng chờ đợi thì V-League 2022 đã chính thức quay trở lại với trận đấu bù vòng 3 giữa câu lạc bộ Nam Định và câu lạc bộ Hà Nội. Để có thể thưởng thức tại chỗ trận đấu hấp dẫn này thì người hâm mộ chỉ phải bỏ ra một mức giá rất bình dân từ 10.000 cho tới 40.000. Và theo những thông tin mà chúng tôi có được thì vé đã được bán ra từ rất sớm trong ngày hôm qua và cũng đã hết một cách rất nhanh. Các cổ động viên của bóng đá Nam Định thì đã chờ đợi sự kiện này từ rất lâu. Họ đã mua những tấm vé từ rất sớm và tạo nên một bầu không khí thực sự sôi động trước cửa sân động thiên trường trước giờ bóng lăn. Cái bầu không khí của thiên trường thì lúc nào nó cũng rực lửa. Nó tạo cho các cầu thủ đá bóng hừng hực khí thế và trên sân các thứ thì mọi người tất cả là truyền lửa và cháy bóng hết. Ờ, mình nghĩ là trong tâm mình lúc nào cũng Nam Định cũng là chiến thắng. À, mọi ờ, công tác chuẩn chuẩn bị của cổ động viên thì cũng đã tạo ra cái tinh thần rất lớn cho các cầu thủ thi đấu trên sân các cổ động viên của Nam Định đã có những sự chuẩn bị rất kỹ với lời ca tiếng hát và hy vọng rằng điều đó sẽ góp phần để giúp cho câu lạc bộ Nam Định có được một kết quả tích cực trong trận đấu ngày hôm nay.